mỗi em khẽ run thăng anh Nên là nghệ sĩ chỉ số tình cảm và tình ngập lối bối rối đến bé bạn mà tan dương cho lời ca đầy bi thương Hàng ngàn người đứng phía sau đến hết nhìn mà chẳng một ai thấu hay những nỗi ai là người thương lầm lộn đến tận canh ba Em cần cù bật dông chiều gió rồi đã trở thành một nữ danh ca Tiếng tâm của em lần lẫy lan rộng tứ phương bốn bể suốt mấy năm qua Sự thành công không thể dừng lại vì em luôn tiến bước lấy chân hoa Nếu ảnh hào quang đang đưa vị trí của em dần dần lên lần lượt Một cô gái mặc bộ lông thú họ nói em không phải là người trần tục Họ nói em là nàng tiên cá cất tiếng hát người đời phải say đắm Họ ví em đẹp như cô ba còn tiếng hát là Sài Gòn trước bảy lăm Sau khi ánh đèn rọi vào em một đi va tại sáng gặp kháng phòng nhưng chập mắt sâu lại về đêm em như đấm đấm buồn bà thì chán lòng em tự biến mình thành thiếu thân đang đi vào ngọn lửa bằng sáng hồng em bật dậy trong tiềm thức nhủ mình sau nữa cũng phải ráng gồng rồi mọi thứ em muốn gì gần đột nhưng cô đơn bắt đầu lại tìm đến làm lung lay tâm trí em dần ngột hỗn độn cảm xúc không thể nào mà kiềm nén để đổi danh vọng để lấy sự cô đơn mà tất cả em đã mất đủ lâu điếu thuốc cuối khói cuốn quanh hồng thuốc an thần đưa em vào giấc ngủ sâu căn phòng kia giờ đây sao đây Huế xõa tóc ngang vai đã bán niềm vui để mua sự cô đơn Họ đâu thấy nước mắt em cô hơn Họ đâu biết em phải lo nhiều thứ Họ chỉ thấy những lúc em tô xót và cái bẫy tay với thật nhiều điều ước Dư luận họ vốn dĩ là liều thuốc Và đã dùng em vào những bước đường cùng Thứ em ước là hạnh phúc Và sẽ là khi em nói trước đèn thần Sự ra đi của em là nhân chứng cho sự thờ ơ vô cảm đầy rạn nước Đời nghệ sĩ khi cầm mai Cốt khán giả xem là điều hạnh phúc nhất Mình không thể đau lòng